sấm bồ sấm bồ sấm sấm bồ a ca xá sấm bồ phượng yết làm sấm bồ a mạt lạc sấm bồ thiệt la sấm bồ phạt chiết lạc sấm bồ a lộ ca sấm bồ điều ma sấm bồ ta tế ma sấm bồ ta tế là tha la sấm bồ tỳ bà lộ ca sát bà sấm bồ ô ba đạt ma sấm bồ nại dã na sấm bồ bát tích nhạ tam mô tuyển thích ma sấm bồ sắc ma sấm bồ tỳ thất bà lê dạng sấm bồ xá tát ta lạc bà sấm bồ Tỷ an giả tố ra mà tê lệ điều vê đạo nên phản tiết là kế phản tiết là mà tứ lại xí lệ tỷ lệ điếc thích bà phạt la phạt thích tế lệ ba là thiết ba thích giá la phạn đát nê hạt thích đát nê bá la giá giá giá giá dị lệ nhị lệ ê tha thác khê thác củ lô thác lộc thác lộc nhị lệ ba chán đản chán cụ lệ nhị lệ lệ giả tỷ ác lê kỳ lê ba la kỳ lê phủ cha khổ mặt lệ ưng kỳ đôn kỳ đôn phụ lệ hử lô hử lô hử lô khổ lô tốt lô nhị lệ nhị lý đệ di lý chán bạn trà đá yết la di lê hử lô hử lô lô nam mô điện ông vương bồ tát nam mô điện ông vương bồ tát nam mô điện ông vương bồ tát bài đệ khai kim pháp bi diệu rất sâu vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp có gặp nay con thấy nghe được thọ gì nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai nam mô u minh giáo chủ hoàng ngoại độ xanh Địa ngộ vị không thể mất thành phần, chúng sanh ngộ tận phương chứng bồ đề đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổ tôn cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vào ngục thành hơn tám muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến một muôn dặm, lửa cháy trên thành không chỗ nào họ sống. Trong ngục thành đó có các nhà mục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác, riêng có một cửa sở 8.000 dặm, tòa ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt cả lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới trên tường ngục rắn sát chó sát phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia trong ngục có giường rộng khắp muôn dạng một người thọ tội thời tự tế thân mình nằm đầy sạch cả giường đến nghìn muôn thời thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm đầy chật cả trên giường đó là vì những tội nghiệp đã tạo ra đó tả vờ như thế lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với loài quỷ ác quỷ răng nanh bé nhọn dùng gươm cắt cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng móng tay cứng như đầu móc ruột bằng chặt lại có quỷ dạ xoa khác cầm chiếc lớn bằng sắt đâm vào mình người tội hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi rồi lên trên không lấy chĩa hứng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 cũng đều đầy trật cả ngộ nên gọi là vô gián những khí cụ dùng để hành hình tội nhân như chĩa ba gậy diều hâu rắn chó sói chó cối giã cối xay cưa đục dao mát chảo dầu sông lưới sắt dây sắt lừa sắt ngựa sắt da sống liền đầu nước sắt nóng dưới hơn đói thời ăn hoàn sắt nóng bước sắp trôi từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngót nên gọi là vô gián không luận là trai hay gái mường mán mọi rợ già trẻ sang hiền hoặc rồng là trời hoặc là thần là quỷ thế gây tội ác theo đó mà cảm lấy tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián nếu người nào bị đoạn vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn muôn kiếp, mỗi một ngày một đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng trừ khoảng một niệm cũng không đạt đạt trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh vì lẽ đó ha ha ha